trong xanh tràn đầy hương hoa từng đàn chim tung bay hòa mình trong nắng mùa xuân đến với cánh mai vàng đào kêu xa kỳ hoa đang rơi rơi hòa theo gió trời cùng bên nhau say sưa hòa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 7 đến 8 mét nha và một con đường thông nha quý vị. Đường này thì à, gia đình của chúng ta có thể là vừa ở vừa mở phòng công ty, kinh doanh về buôn bán tất cả là mặt hàng luôn nha, cũng như là mở tiệm nail ba và hàng tạp hóa đều được nha quý vị. Một con đường thông và đường lớn, xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình rất là dễ dàng thuận tiện nha quý vị. Thì cũng như là ở đây đang kinh doanh một số à, tạp hóa này, cũng như là về à, buôn bán thêm những các mặt hàng với à, căn nhà mình là một sẹc và một trục nha quý vị ngay à, sát đường à, Lê Đức Thọ luôn thuộc phường 15 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ngay sát đến lại khu vực siêu thị Lotte và ngay sát gần với lại khu vực uh, Cityland nha quý vị và ngay gần với lại khu vực bệnh viện Hồng Đức nha. Đây là một mẫu nhà với phân khúc hơn 7 tỷ đồng một xíu và thiết kế rất đẹp và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị.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 Và căn nhà chúng ta thì có hướng chính là hướng Tây Tây Bắc thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha quý vị Đây và đây là cái ờ, không gian khu vực ờ, thiết kế bên ngoài căn nhà mình Và sẽ được gia chủ làm với bốn cánh Và làm những cái chất liệu bằng ờ, sắt và uh, sơn màu đen và màu uh, cam nha quý vị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 ở bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng căn nhà mình này ở dưới sàn thì à, được gia chủ là lót gạch à, bóng kiến gạch 60 nhân 1m2 nha quý vị và rất là đẹp một mẫu nhà thiết kế với là lửng lửng uh, xui nha Đấy, với ngang 4m2 và độ sâu là lên đến uh, uh, 18m và xây dựng hết đất nha quý vị Đấy, với nhà mới rất là đẹp và giá bán thì chỉ có hơn 7 tỷ một xíu thôi và xíu nữa thì em sẽ bật mí cho khách hàng chúng ta với à, căn nhà Và đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là rẻ nha quý vị Với khu vực đằng sau thì à, chúng ta sẽ có không gian phòng bếp này Và được gia chủ là tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 6 ghế nha quý vị Và kết, à, kết hợp với những các cái tủ thì uh, được làm bằng những cái liệu là gỗ an cường nha quý vị Khu vực đằng sau đây thì chúng ta sẽ có vệ sinh và có giếng trời nha Thuận tiện cho gia đình chúng ta lấy gió và lấy ánh sáng nha quý vị khu vực ờ, không gian phòng vệ sinh đường sau và với căn nhà với hướng Tây Tây Bắc thuộc mệnh thông tí là Tây Tứ Trạch nha quý vị. Căn nhà này thì ờ, ngay sát bếm lại khu vực ờ, bệnh viện quận Gò Vấp và ngay khu vực trung tâm. Một vị trí phải nói là vô cùng tuyệt đẹp và đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là yêu thương nha. Đấy chỉ có 7 tỷ 800 à, triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị. Với ngang 4m2 và độ sâu là 18m xây dựng mới. Nhà mình thì thiết kế theo một phong cách phải nói là quá tuyệt vời. Và bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái không gian phòng tầng lửng của căn nhà mình Nhà mình thì à, được à, xây dựng và thiết kế với 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh Có phòng thờ giặt và sân thượng trước sau như quý vị Và căn nhà chúng ta thì được gia chủ tặng sofa này Và có tủ bàn trang điểm kệ để tivi Tặng tất cả nội thất kèm theo cho căn nhà mình với giá bán thì chỉ hơn 7 tỷ một xíu thôi Và căn nhà này thì còn gặp chủ để thương lượng nha quý vị Căn nhà mình thì à, có hai mặt tiền trước và sau cho nên là mở được ra rất là nhiều những các cái cửa sổ và lấy được những các cái gió ánh sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Đây với một mẫu nhà cực kỳ là tuyệt vời và sang trọng này. Khu vực đường trước đây thì à, chúng ta sẽ có một cái sảnh nha. Sảnh để à, gia đình mình có thể là bố trí một bộ bàn ghế ở khu vực đường trước để ngồi uống trà hoặc là gia đình mình có thể là uh, làm việc ở khu vực không gian phòng đường trước căn nhà mình nha quý vị.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 Căn nhà mình thì ờ, với ờ, xây mới nha quý vị, sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ đầy đủ cho gia đình mình, công chứng nhanh gọn ngay trong ngày nha cô chú anh chị. Đấy, với thiết kế rất là tuyệt vời. Với diện tích cực khủng và giá bán thì chỉ có 7 tỷ um, 800 triệu đồng thôi và còn thương lượng cho đại gia đình khách hàng chúng ta. Xem quan tâm được thì có thể là nhắc máy và liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem đi quý vị. Và đây thì ờ, chúng ta sẽ có cái phòng uh, uh, vệ sinh này có ờ, vòi tắm đứng nha quý vị Đây là khu vực ờ, phòng ngủ đường trước căn nhà mình nha Và không gian khá là rộng Một mẫu nhà thiết kế quá tuyệt vời Và nằm ngay khu trung tâm ở đây thì ờ, gia đình chúng ta có thể là di chuyển về khu vực Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú Cũng như là di chuyển ra các cái khu vực sân bay và các cái khu vực lân cận Thì rất là thuận tiện nha quý vị Một căn nhà xây mới và sổ hồng riêng rất là đẹp nha với trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này Có phòng tắm đứng nha quý vị Không gian khá là rộng nha Đấy, di chuyển lên khu vực bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà mình những à, quý vị khách hàng chúng ta đang xem và đang quan tâm đến một căn nhà ở trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp và với trong phân khúc hơn 7 tỷ thì có thể là xem ngay căn nhà này để à, sở hữu ngay cho mình nha quý vị với à, nhà mới đẹp và thiết kế trang trí rất là tuyệt vời không gian thì à, khá là rộng nha anh chị được tặng giường tủ và bàn trang điểm kệ để tivi và ngoài ra thì được tặng thêm điều hòa bốn cái máy lạnh nha quý vị và có sofa đầy đủ hết nha khu vực đường trước đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ số 4 này và sàn thì được gia chủ là lót gạch à, gia cố rồi nha quý vị Đấy, với mẫu hiện đại à, thiết kế phải nói là một trong những căn nhà à, đỉnh cao và thiết kế tuyệt vời chỉ với phần khúc là hơn 7 tỷ một xíu là gia đình mình có thể là sống ngay một trong những em à, siêu phẩm đẹp và tuyệt vời rồi Đấy, và đây thì à, chúng ta sẽ tham quan lên khu vực bên trên nha quý vị để à, lên sân thượng nha lên sân thượng thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái à, phòng thờ phòng giặt và sân phơi nha quý vị đây với cầu thang thì ờ, được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ ờ, căm xe và lan can thì được làm bằng sắt nha anh chị. Trên đây thì ờ, chúng ta sẽ có phòng thờ này và sân thượng đường trước, sân phơi, phòng giặt đường sau. Đấy, một mẫu nhà phải nói là quá tuyệt vời và đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là yêu thương nha quý vị. Hướng Tây, Tây uh, Tây Bắc nha anh chị. Đấy, với uh, sân phơi đường sau này